ok đó em nhiều. trên chiếc máy mình đang dùng này thì mình đang rất là nhiều nhạc thế là mình sẽ muốn kết nối ở đây để thử đó mở ra đóng vào mở ra đóng vào mở ra đóng vào đó anh em thấy chị không còn muốn kết nối nhá thì sẽ ấn vào kết nối này này và sẽ giữ nút này Check out. Bạn, mình đang có một chiếc tai nghe AirPods Pro ở đây. Vâng, thì sản phẩm này hiện tại bên mình đang bán rất là chạy luôn Về bao nhiêu hết từng đấy Anh em thấy kinh khủng không? Đó Thực ra nếu mà nó là iPod Pro xịn ấy thì mình rất là nhiều tiền Nhưng là thực tế đây là một chiếc iPod Pro Rep 11 Anh em nhá, giá chỉ có 880 nghìn thôi Thế nên mình bán mới chạy à, Bởi vì à, sao nhỉ? Một chiếc tai nghe iPod Pro xịn Bên mình cũng có hàng Và giá hiện tại bên mình đang bán đến mức là 6 triệu rưỡi Bản nguyên siêu chưa kích hoạt luôn Bản chính hãng 12 tháng thì uh, sản phẩm đấy giá sáu triệu rưỡi thì thực tế mà nói thì uh, thực ra là cũng không phải là nhiều khách hàng mới đủ điều kiện để mua chiếc tai nghe đó bản thân mình bán rất nhiều điện thoại làm rất là nhiệt tình rất là chịu khó nhưng mà mình cũng chưa dám bỏ tiền là mua một chiếc tai nghe AirPods Pro xịn bởi vì hiện tại với giá sáu triệu rưỡi thì mình có thể bỏ tiền ra mình số tiền đấy mình mua một chiếc iPhone 7 Plus này hay một chiếc k Redmi K20 Pro để mình dùng chứ bỏ tiền ra mua một chiếc tai nghe chỉ để nghe nhạc không ấy thì thực ra là mình cũng thấy hơi phí và tất gần hầu như là anh em đang xem clip đoạn này của mình thì mình nghĩ chắc cũng có suy nghĩ giống mình chỉ có những anh em đang có cái thu nhập rất là cao thì anh em mới nghĩ chuyện anh em mua vào chiếc tai nghe sáu triệu rưỡi để nghe thôi thế nên là ờ, việc đấy thì anh em không cần phải ờ, suy nghĩ nhiều đâu bởi vì là bây giờ anh em có thể bỏ ra có tám trăm mấy thôi là anh em có thể sở hữu một chiếc tai nghe cũng có chức năng cũng kiểu dáng là easy xì những tai nghe xịn rồi vâng nó đây này thế là mình bán rất là chạy ngày hôm nay thì mình uh, làm clip này thì mình bóc hồ và mình giới thiệu qua cho anh em tai nghe này và mình nói cho anh em biết là mình có bán tai nghe này và hiện tại giá của mình chỉ có hơn 800 nghìn thôi nhá bởi vì là ngày trước mình có làm một cái clip bóc một hộp một chiếc tai nghe giống chiếc tai nghe này với giá hơn một triệu một triệu bảy rồi nhưng bây giờ nó rất là rẻ nhá bây giờ nó rất là rẻ và hàng rep chức năng thì nó gần như hoàn hảo như trước tai nghe xịn luôn cũng có đổi tên này cũng có định vị này cũng có point up này kiểu dáng thì không khác thế nào rồi kiểu dáng mình phải nói thật mới lại anh em là nó không khác một tí nào luôn còn về chất lượng âm thanh ấy thì nó cũng à, mà nó cũng không bằng đâu <laughs> bởi vì sao bởi vì là có giá trong mấy thì làm sao bằng sáu triệu mấy được đúng không nhưng mà cũng phải được uh, thang điểm thì nó cũng phải được bảy tám điểm đấy trên thang 10 của AirPods Pro xịn đấy vẫn còn về độ bền thì uh, mình cũng không rõ bởi vì là mình mới bán sản phẩm này cũng về cái đây có tầm khoảng một tháng thôi thế nên là độ bền thì ờ, mình chưa thấy cái nào nó bị hỏng cả còn anh em mua thì yên tâm 6 tháng mà mình lỗi mình đổi khác cơ thế nên cứ không phải lo suy nghĩ gì cả hàng xịn còn phải bảo hành mà đấy chứ không nói gì đến hàng này mà có tám trăm mấy thì không sao cả bây giờ mình sẽ bóc hộp cho anh em xem thử cái sản phẩm này như nào nhá ban đầu thì ngay từ bên ngoài là anh em có thể nhìn thấy là chiếc hộp nó y xì nha xị luôn nó chỉ không có tem thông tin email ở đây thôi đó anh em này nhìn thấy không nó là tai nghe không dây nhá nó ghi ở bên này này đó, không có một cái ờ, logo nào quá bồ giống như là ờ, chiếc tai nghe airpod 2 hàng rep à, trước đây mình có làm clip airpod 2 hàng rep đây anh em nhìn thấy không airpod này đấy logo này nhưng mà lần này thì nó sẽ không có logo đấy nhìn nó chỉ có một cái hình ảnh giống mấy hàng xịn đây thôi và cái hộp này nó sẽ không nổi như là hộp xịn hộp xịn thì chiếc tai nghe rất là nổi luôn cảm tưởng như là uh, chúng ta đang sờ chiếc tai nghe nhưng hàng này thì không có và vâng, bên dưới thì nó chỉ có thông tin cơ bản là giống hàng xịn đấy thôi Và đây là sản phẩm hỗ trợ sạc không dây luôn anh em nhé Hỗ trợ luôn cả được cả sạc không dây Đó Thì đơn giản bên ngoài hộp như thế thôi Bây giờ mình sẽ mở hộp bên trong nhá Đây Nó cũng giống như là chiếc tai nghe hàng xịn có một cái hộp ở đây và đây nó có ghi chữ là design in Hồng Kông, made in China này chứ không phải design in California, made in China nhà hàng xịn nhá. Đấy, bên trong thì nó cũng sẽ có sách hướng dẫn sử dụng mà cũng khá là nhiều ngôn ngữ trong đó là có tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phổn thể này, à, tiếng Anh này và rất tiếc là không tiếng Việt. Đó, thì cái này thực ra cũng chả ai quan tâm làm cái gì cả đây là một số tiêu chuẩn về kỹ thuật thôi. Đó, bên trong thì đây, đây là chiếc tai nghe nhá. Đó, anh có thể nhìn thấy không? Y xì hàng xịn luôn này. Đó, mình sẽ bỏ sang một bên, mình cũng sẽ phụ kiện trước đây là ra bên dưới thì sẽ có một cái hộp tiếp theo là cái hộp này là nó đựng một cái à, bộ nút với kích thước khác nhau để cho anh em thay thế nhét vừa tay của mình bởi vì đây là tai nghe nhét trong mà đấy nhá đây nó là y xị luôn cũng cái hộp giống hệt như vậy đây đó em nhìn không y xị luôn đấy, nó cũng có thể thay thế được cho những anh em nào có kích thước uh, lỗ tai nhỏ thì sẽ nhét cái này có lỗ tai to nhét này để cho nó vừa để cho nó có chống ồn để cho nó đạt được chất lượng âm thanh tốt nhất không bị tạo âm bên ngoài vào đây, cái này chức năng nó là như vậy đó như những chiếc tai nghe nhất trong khác thôi Đấy nhá. còn phía dưới này tiếp chắc chắn rồi nó sẽ có một chiếc cáp sạc đây. USB Lightning cái nào phải có rồi cái này nó sẽ dùng chân Lightning để sạc nhá hoặc là anh em có thể dùng sạc không dây sạc không dây được thì uh, trong thời gian này anh em mua bên mình có thể là ship online toàn quốc và có thể là khuyến mại cho anh em là một bộ sạc không dây để anh em sử dụng cái này luôn hoặc là anh em có thể chọn một ốp à, một cái bao đựng một cái uh, vỏ vỏ vỏ đựng bên ngoài ấy, vỏ ốp ấy đó thì à, để cập nhật chi tiết nhất về chương trình khuyến mại cũng như giá, như giá cả thì anh em có vào đường link là msm.vn nhá mình để bên dưới để xem cụ thể hơn vâng thì bây giờ sẽ đến nhân vật chính nhá đây đây là chiếc tai nghe AirPods Pro vâng rep 11 đó giống không anh em thấy giống y xịn không rất là chắc chắn luôn nhá đó anh em thấy không đó, đây là nghe này đây đây cũng có đèn báo như hàng xịn luôn vâng đường sau nó sẽ có nút để che bấn này nó chỉ khác như này nhá thứ nhất là cái dòng chữ in đây nó khác hơn một chút này nó cũng gần gần như là giống hoàn hoàn toàn đấy và cái quan trọng nhất là cái khu vực bản lề này bản lề của hàng xịn nó sẽ là bằng kim loại cụ thể hơn thì mình nghĩ là nó bằng inox bởi vì nó bóng rất là bóng rất là đẹp luôn đấy còn hàng à, rep 11 này thì nó chỉ là một lớp nhựa mình cảm tưởng như là lớp nhựa và được sơn thôi được sơn màu uh, nhám nhám này thôi đấy màu sơn màu màu giả kim loại thôi chứ không phải là kim loại bởi vì nó rất là rất là nhẹ à, bởi vì hàng xịn là cái chỗ này này mình mình thấy bập rất là nhẹ này nhưng mà cũng cạch cạch được chứ không như hàng xịn hàng xịn thì cái chỗ này nó bằng kim loại nhá chỉ khác như vậy thôi đó còn lại là y xì đây tai nghe đây à, cảm biến đầy đủ luôn cũng có cảm biến ở hai bên đó, nhấc ra tự tắt nhạc này đó. bây giờ mình sẽ mở này ra nhá đó. đầy đủ cảm biến luôn nắm vào đây để uh, chức năng của AirPods Pro thì cũng gần như hoàn hảo luôn đó cảm biến đầy đủ các bên này cảm biến dưới này cảm biến bên cạnh tai này cảm biến bên ngoài này đây, bên này cũng vậy này đó cũng có khuyết để bấm vào đây đó như chức năng của tai nghe thôi bây giờ mình sẽ thử kết nối vào điện thoại xem như thế nào nhá à. đó làm trầm tự hút luôn và tự sạc luôn đó. đây chiếc điện thoại mình đang dùng là một chiếc à, iPhone 7 Plus anh em nhé à, thì cái này thì nó sẽ hỗ trợ được cho anh em được kết nối được uh, tất cả các dòng smartphone hoặc là những thiết bị có bluetooth để nghe nhạc ví dụ như là uh, điện thoại android là anh em có thể kết nối qua bluetooth bình thường và nếu mà anh em dùng iphone ấy thì nó sẽ thể hiện hoàn toàn tất cả những tính năng có chiếc tai nghe này hơn ví dụ như là tính năng point up này hay là tính năng Siri thì nó sẽ hoạt động hoàn hảo hơn uh, anh em sẽ dùng được uh, iOS 10 trở lên thì nó sẽ hoạt động được point up còn nếu mà dưới thì anh em kết nối bluetooth bình thường nhé đây này anh em có thể xem chức năng point up nó rất là nhạy luôn nhá ok đó em nhiều, trên chiếc máy mình đang dùng này thì mình đang rất là nhiều nhạc thế là mình sẽ muốn kết nối để thử đó mở ra đóng vào mở ra đóng vào mở ra đóng vào đó ờ, anh cảm thấy chị không còn muốn kết nối nhá thì sẽ ấn vào kết nối này này và sẽ giữ nút này đây cái tai nghe này là cái tai nghe mình hoàn toàn chưa kết nối với lại cả điện thoại nào luôn bây giờ của mình luôn thì nó sẽ báo là mình sẽ ấn nút đây mình ấn nút nhá sau khi mình ấn này ấn nút sau này thì nó sẽ kết nối bình thường đó anh có thể nhìn không y xịn luôn không khác hàng xịn thế nào cả Đó. và bây giờ mình muốn nghe nhạc thì mình sẽ rút ra thôi như nó hướng dẫn mình rút ra này đó anh thấy không nó hướng dẫn là nếu bấm vào đây và bấm vào đây đó bấm vào đây đó để thực hiện chức năng ok đây là chức năng quản lý nhá anh em thấy không nó sẽ hoạt động gần như là hoàn hảo luôn đó. Đó, điều khiển tai nghe này đó anh thấy không điều khiển tai nghe airpod này ok mình tắt đi nhá bây giờ mình sẽ vào bên trong mình kiểm tra đây này tai nghe airpod pro này mình dùng rất nhiều tai nghe airpod pro xịn đây tai nghe của airpod thường của mình đây mình đang dùng này tai nghe của vợ mình đấy vâng và mình sẽ kết nối được cái này mình sẽ đổi được tên bình thường đây tai nghe airpod pro của msm này đó đổi tên bình thường nha tất cả chức năng hoàn hảo này khử tiếng ồn có khử tiếng ồn này có tắt chức năng hướng ra gồm có tính năng xuyên âm có nghĩa là chúng ta vẫn có thể nghe tiếng ồn đấy đó bên trái có kiểm soát tiếng ồn hay không đó từng từng bên một có kiểm soát hay không sẽ đầy đủ luôn đó kiểm tra độ vừa sâu tai nghe này đó, đầy đủ các tính năng em này đi đâu đổi tên đó anh em có thể thấy không rất là giống hạng xịn luôn đặc biệt nhá nó cũng có định vị gps luôn à ấn vào phần tìm này vừa kết nối thôi đúng không này sẽ có luôn nhá airport Pro của MSM này đó nó sẽ cũng sẽ định vị được bình thường đó rất là xịn và tính năng nghe nhạc xem là như thế nào nhá ok ạ ok ạ mình sẽ nghe nhạc lại à nhét vào tai bật này nhấc ra này dừng luôn này anh em nhìn không nhét vào này đấy bật luôn mình hiện tại đang đeo một bên nhá một bên mình để đây này tính năng ờ, về cảm biến cũng như là điều khiển trên chiếc tai nghe RF11 này ấy, thì mình phải nói thật anh em nó đạt đến gần như là hoàn hảo so với tai xịn tính năng định vị cũng có và đổi tên có đó là về tính năng còn về uh, kiểu dáng cũng như cách sử dụng được các ốp cũng như là uh, anh em có thể trang trí được ấy thì nó cũng y xịn này đây là mình có một chiếc uh, một chiếc ốp mà của tai nghe AirPods ừ, được thiết kế cho anh nghe AirPods Pro xịn nhá và bây giờ mình sẽ sử dụng cho chiếc tai nghe này đó anh có thể nhìn thấy không nó sử dụng được luôn đó đó anh em thấy không rất là đẹp nhá dùng độ hoàn hảo luôn đó anh em nhìn thấy không lắp vừa khít luôn thế nên là anh em mua chiếc tai nghe này và anh em mua phụ kiện để kèm theo một chiếc tai nghe AirPods Pro xịn là anh em có thể hoàn toàn sử dụng được hoàn toàn bình thường nhá không giống như trên chiếc tai nghe à, của Hoco thì à, có thể anh em chỉ dùng được tay bao silicone thôi không sử dụng được bao nhựa còn trên chiếc tai nghe này thì anh em dùng hoàn toàn được tất cả các loại bao khác nhau đó để uh, biết chi tiết hơn về sản phẩm này thì anh em có thể qua bên mình là 170 lệch chay website mình là mnm.vn hoặc anh em có thể chat facebook của bên mình để anh em hỏi về sản phẩm này bên mình sẽ ship sản phẩm này toàn quốc cho anh em anh em không phải đặt cọc gì cả nhận được hàng kiểm tra anh em phải thanh toán nhé đó ngày hôm nay thì mình chỉ làm cái clip giới thiệu sơ qua về chiếc tai nghe này thôi anh em thấy clip này cái tai nghe này hay thì, ờ, thì anh em có thể share cho mọi người xem có thể cho mình một ờ, like để ủng hộ mình anh em cứ subscribe kênh youtube của mình đi mình có phụ kiện gì hay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em nhá cảm ơn anh em xem clip